là đám mây trôi dưới trời Em tựa như bông hoa thơm ngát bay bồng dưới đời Anh cầm viết Muốn tặng em cứ về nơi ta Nhưng tại sao tìm chẳng thấy em trong vậy lò hoa Anh không biết mình nhớ Là do em hay do tiềm thức Bức tường trắng đen ngăn cách sợi chia tình đã đứt Là bao lâu không có em Đối với anh là câu hỏi lớn Lỗ hỏng giữa tiếng anh ngày qua ngày càng lớn hơn Anh lại chẳng thể nào giữ được em ở lại Em nghĩ do anh ngu hay là do nhiều trở ngại Anh chẳng biết rồi mãi ta sẽ ra sao thiếu em nhưng sài gòn đang đổ một trận mưa rào giang tay đang đón chờ một buổi hẹn của ngày đầu tiên muốn nhớ về ngày trước là vì ai mà anh đào đi anh chẳng thể nào quay về quá khứ được nữa em sao em anh mất luôn chỗ ngày thanh xuân rực rỡ ờ. mưa hay sao ghé đôi mi này tìm về đâu tình duyên sâu tựa vào đâu nhớ thương ngạo gầy mưa ơi sao ghé đôi lòng còn ai đợi chờ ai đã vội vai Khuất các bên em như một câu chuyện dài Bất giác thấy nhớ những dòng tin nhắn sau điện thoại tim lại nhói đau Cảm giác phải cần một một năm Nhưng mà sao hôm qua em lại đột ngột thăm Xa nhau hai năm mười sáu ngày Lối này không còn những hình bóng quen đã cố quên những chỗ đến khi cơn mưa ké qua nhưng sao chỉ một mình trong đêm Baby girl anh đã có một vé cực hời nhưng ngược đời vì cái giá phải trả là mất em khi câu hát này cất lên cũng là lúc anh đang đau nhất đưa tay lau mắt em nhưng con tim lại rỉ máu tại vì sau khi không còn thấy em cạnh ngày nắng thì ngắn cớ sao trời lại mây đen nhanh nhớ về em về những ngày trời buông chiều tà bắt anh quên sao có thể vì anh còn yêu em nhiều mà ơi sao ghé đôi tìm về đâu tình chuyện sâu tựa vào đâu nhớ thương ngạo gầy mưa ơi sao ghé đôi mi này lòng còn ai đời chờ ai đã vội vai vì biết anh đã có một phen cực khởi nhưng ngược đời vì cái giá phải trả là mất em khi câu hát này cất lên cũng là lúc anh đang đau nhất đưa tay lâu mắt em nhưng con tim lại rỉ máu tại vì sau khi không còn thấy em cạnh ngày nắng thì ngắn cơn sao trời lại mây đen nhanh Nhớ về em và những ngày trời buổi chiều ta Bắt anh quên sao có thể vì anh còn yêu em nhiều mà